Vào năm 931, Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán, tự xưng là Tiết Độ Sứ, xây dựng lại nền tự chủ cho người Việt Nam. Đến năm 937, một thuộc hạ là Kiều Công Tiễn đã sát hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức. Vào năm 938, Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ, nhanh chóng tập hợp lực lượng kéo quân ra Bắc. Kiều Công Tiễn hoảng sợ cầu cứu vua Nam Hán. Vua Nam Hán nhân cơ hội đó mang quân xâm lược Việt Nam. Ngô Quyền đã nhanh chóng tiêu diệt Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đánh quân Nam Hán ông đã lợi dụng hiện tượng thủy triều để đánh giặc. Thủy triều là hiện tượng nước sông, biển lên xuống theo chu kỳ do lực hút của mặt trăng và mặt trời. Chiến thắng của Ngô Quyền đã chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc đối với Việt Nam